33 nổ về chúng ta một nháy anh em ạ. À. 66 được nổ về chúng ta hai nháy anh em nhé. 77 nổ về một nháy và 88 nổ về chúng ta một nháy anh em ạ. À. Và ngày hôm nay thì lô tô kép nổ về chúng ta cũng khá chi là nhiều anh em nhé. Và ngày hôm nay thì lô tô nổ về cho chúng ta ba nháy như là 10 nổ về chúng ta ba nháy. Niềm vui nhân ba cho tất cả anh em ngày hôm nay đã chiến thắng anh em nhé. Và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 166 và những đầu lô tô một nháy, hai nháy, ba nháy anh em ạ. Vâng và ngày hôm qua thì đội ngũ Vương Đức 198 đã bắt cho anh em trên diễn đàn công khai con độc thủ lô 47 lót 74 phải không anh em? Thì ngày hôm nay rất tiếc. Xin lỗi, 74 được nổ về cho chúng ta một nháy duy nhất chỉ một nháy phải không anh em?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 7 năm 2021 cho anh em tham khảo anh em ạ. Tôi lấy duy nhất giải 4 anh em nhé. Giải 4 thì tôi sẽ đi bắt giải 4.4. Tôi bắt con 6 này. 6 kết hợp với 8 này anh em nhé. Đấy. Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Để tôi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 kết hợp với giải 3.4 tôi bắt con 3 này đấy cầu kèo chạy có gì thì bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em 6 ghép cho 3 ngày sau sẽ nổ về 63 36 phải không anh em đây là những con số để cho anh em tham khảo phải không ạ rất chi là rực rỡ và tưng bừng anh em nhé và ngày hôm sau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 và ở trên diễn đàn công khai này thì tôi đang bắt hai kênh anh em nhé kênh giải mã con số và phong thủy số XFMB anh em nhé nhưng ai muốn số đẹp số chuẩn thì chúng ta hãy vào hai kênh này tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ Vâng và tương tự như vậy ngày 21 tháng 7 8 kép cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 88 kép anh em ạ